trời miền trung mưa tuôn nắng cháy đất quê tôi đưa bạc suốt sâm trường để bây giờ đất gọi mãi nhớ thương trái tim phương nam luôn hướng về miền bắc đó bác hồ người gọi ơi miền nam đường cách xa bao la đất miền trung không biết hồi bây giờ quê ta trong tim bà